Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi là chuyên gia à, tư vấn về bất động sản ở phân khúc à, căn hộ cao cấp, nhà phố và bất động sản thương mại à, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi làm cái video này để muốn chia sẻ với các bạn khi mà các bạn đi mua bán nhà, các bạn là nhà đầu tư, bạn đi mua bán nhà thì bạn sẽ gặp một số cái bẫy trong cái việc mà là của chủ chủ đầu tư họ gai ở trong cái những cái hợp đồng mà mình không biết được ha thì cái điều đó nó cũng sẽ là ảnh hưởng tới cái việc mà là nếu à, bình thường thì không sao nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra thì khi mà xảy ra tranh chấp cái người mua là là người mua là cái người bị thiệt bạn là cái người bị thiệt thì bạn phải là người phải hiểu rõ tất cả những cái uh, bẫy đó và hay là những cái những cái vấn đề mà nó thường xảy ra à, để mình có thể tránh được những cái điều rủi ro đó à, đó là cái lý do hôm nay tôi làm cái video này à, nếu mà bạn thấy cái video này có thể giúp ích à, cho một ai đó bạn có thể là giúp dùm tôi chia sẻ cái video này à, cho họ để họ không có bị tránh à, họ không có bị mà à, vướng vào những cái việc mà là không đáng có xảy ra ha thì à, hợp đồng à, là cái điều mà là cái việc mà là làm hợp đồng nó quan trọng nhất à, nó cũng rất là quan trọng trong cái việc mà là khi mà mình làm à, mua bán ví dụ như là khi mà đối với nhà đất à, bạn chỉ cần mà làm hợp đồng sau đó ra cung, hợp đồng công chứng sau đó sẽ là có cái à, giấy tờ sổ hồng ha, ra tên bạn còn đối với những cái bất động sản mà đã có giá trị à, được hình thành ở trong tương lai thì hợp đồng là cái điểm mà quan trọng nhất à, tại vì cái có thể là à, cái sổ hồng có ra được hay không là do cái hợp đồng ha thì mình sẽ nói tới cái việc mà là về cái căn hộ chung cư trước thường là cái căn hộ chung cư thì cái điều quan trọng nhất ở trong hợp đồng các bạn phải luôn luôn theo dõi và luôn luôn kiểm tra xem lại trong cái hợp đồng đó nó, nó đề cập tới cái cái việc đó như thế nào ví dụ như là về cái à, thời hạn giao nhà ha thường là chủ đầu tư người ta sẽ à, đánh đố các bạn là trong cái việc mà là thời gian giao nhà họ sẽ đề là thời gian trong nhà là quý mấy à, năm bao nhiêu chứ người ta không đề là rõ là vào ngày bao nhiêu tháng nào năm bao nhiêu đó họ không đề rõ ha họ để chung chung như vậy nhưng mà bạn phải biết một điều rằng là cái cái cái bộ luật mà dân sự á, người ta không có chấp nhận cái việc mà là à, cái từ mà là à, giao nhà bàn giao nhà vào quý mấy năm bao nhiêu ha không có à, thì khi mà nếu mà có trường hợp xảy ra khi đưa ra tòa thì tòa sẽ à, phán xử bạn à, cái, cái cái cái hợp đồng đó nó không có ờ, không có đúng và cái từ ngữ đó nó không có đúng nên là cái chủ đầu tư họ sẽ không sai trong cái việc mà là giao chậm trễ nhà cho bạn à, có một cái ví dụ như vậy à, một chủ đầu tư à, ở ngoài Hà Nội ha họ à, ghi trong cái thời gian là à, giao nhà trong quý à, quý 1 năm 2016 à, nhưng mà tới tháng 10 năm 2017 họ vẫn chưa giao nhà thì à, cư dân những người mà mua nhà họ mới à, kiện ra tòa à, thì bắt buộc là cái à, chủ đầu tư phải phải đền cái hợp đồng đó nhưng mà à, khi mà đưa ra tòa thì mọi việc à, được ờ, giải bày rằng là ở trong luật không có quy định có cái chữ mà là ờ, quý mấy năm bao nhiêu mà thì mà những người mua đã bị ờ, còn bị kiện ngược lại là do là không nộp đúng cái thời hạn nộp tiền đúng cái thời hạn đó thì bạn có nghĩ là, là cái việc đó nó rất là quan trọng à, bạn phải xem à, là chủ đầu tư họ ghi như thế nào à, và mình có chấp nhận cái điều đó hay không nếu mà lỡ mà có tranh chấp xảy ra thì bạn nếu mà ghi chung chung như vậy thì bạn hoàn toàn là cái người bị thiệt hại à, rồi cái điều tiếp theo đó là cái à, thời hạn mà giao sổ hồng thì trong cái thời trong cái quy định à, trong cái hợp đồng thì thời gian à, giao sổ hồng sẽ là 50 ngày sau sau khi bạn nhận nhà à, nhưng mà ở đâu đó có một cái điều khoản nữa à, sẽ ghi rằng là cái việc mà là sổ hồng có được cấp hay không là do cái quyền quyết định của cơ quan ờ, có thẩm quyền của nhà nước nhưng mà ờ, điều đó vô tình chung cũng ờ, cũng có rõ ra một điều rằng là nếu mà bạn hiểu rõ thì cho dù người ta không có ghi rõ là cho dù cái lỗi đó là của chủ đầu tư thì cái việc ví dụ như là không đóng thuế đầy đủ hay là xây sai cái cái thiết kế ban đầu thì cái việc mà là nhà nước không có chấp nhận cái điều đó họ không cấp phép đó là Ờ, nếu nếu trong cái ờ, quy định của trong cái hợp đồng ghi là như vậy thì chủ đầu tư không hề có lỗi gì cả và đó là lỗi của nhà nước là không cấp đúng thời hạn thôi ha thì bạn phải ghi phải phải xem cả cái điều khoản đó và cái điều khoản thứ ba đó là cái điều khoản về cái việc mà là diện tích chung và diện tích riêng à, hôm trước là có một cái à, sự tranh chấp ở trong à, hình như là ở quận 5 hay quận 5 hay quận quận 11 gì ở thành phố Hồ Chí Minh thì có xảy ra sự tranh chấp giữa uh, dân cư và chủ đầu tư thì chủ đầu tư mới đem cái diện tích uh, cái cái cái cái uh, cái ờ, chỗ mà đậu xe hơi đem đi bán uh, mà không phải là giống như là người ta có quyền được sử dụng và người ta chỉ trả tiền theo tháng thì ờ, gây ra tranh cãi là cái diện tích nào chung diện tích nào riêng à, và mình không có rõ ràng ở trong cái hợp đồng nên khi có tranh chấp xảy ra thì rất là khó phân giải ha ờ, rồi nói tới cái việc mà là ờ, về nhà đất về nhà đất thì cái cái những cái bẫy mà bạn sẽ có thể mà bị À, gặp phải đó là nó sẽ có năm cái bẫy như sau cái bẫy đầu tiên đó là cái việc mà là à, khi mà giao nhà ha khi giao nhà thì chủ đầu tư họ sẽ giao nhà cái thời hạn À, bao lâu nếu họ không họ không giao được thì họ sẽ bị phạt à, theo cái lãi suất ngân hàng còn nếu mà người mua họ không đóng tiền thì họ sẽ bị phạt theo cái uh, quy định là 0,1% phần trăm một ngày nhưng mà khi mà xem xét kỹ cái uh, cái ờ, điều khoản này thì theo mà là phạt chủ đầu tư bị phạt theo nếu mà họ chậm trễ họ bị phạt theo cái ờ, cái lãi suất ờ, không tiền gửi không kỳ hạn của nhà nước thì của ngân hàng nó cũng chỉ là một phần trăm một năm còn nếu mà người mua mà đóng trễ không phải một phần trăm một ngày thì tương đương tới 36% một năm bạn thấy có sự mà là uh, bất uh, công bằng giữa hai người bán và người mua ha rồi cái bẫy thứ hai đó là cái việc mà là à, bên bán là không ờ, như là nếu mà có cái sự tranh chấp gì xảy ra ha hay là hợp đồng không thực hiện được nhưng mà bên bán à, sẽ không có hoàn trả bất cứ một cái khoản tiền nào cho bên mua cả thì cái điều đó có nghĩa rằng là à, bên mua phải chờ à, bên bán sẽ thanh lý cho một bên thứ ba sau khi thanh lý và nhận được tiền rồi thì họ mới trả à, cái tiền đó cho cái người mua cái đó cũng là rất là vô lý tại vì bên A là cái người người ta đã thu tiền của mình rồi thu tiền trước rồi và bây giờ là mình muốn lấy lại à, mình muốn thanh lý hợp đồng thì à, phải đợi cho bên A họ đi bán cái tài sản đó và họ thu đủ được tiền thì họ mới trả tiền cho mình thì bạn thấy là nó quá vô lý ha rồi cái bất ờ, cái bẫy thứ ba nữa là đó là ờ, người mua à, không được quyền tự à, ý là sang nhượng hay là cho thuê hay bán cái tài sản của mình khi mà bạn mua tài sản từ chủ đầu tư đó là bạn đó là người chủ sở hữu của cái tài sản đó nhưng bây giờ khi mà bạn là chủ sở hữu và bạn đi bán bạn không được phép bán mà bạn phải thông qua một cái đơn vị khác thì đó là cái điều mà vô lý ở trong cái, cái hợp đồng ha rồi cái điều thứ tư đó là uh, vô tình uh, nếu mà bạn để lộ thông tin à, trong cái điều khoản đó sẽ trong hợp đồng nó có điều khoản mà không được để lộ thông tin ra bên ngoài hay là để lộ thông tin về hợp đồng ra bên ngoài nhưng mà nhiều khi đó cũng không phải lỗi tại bạn ha mà có thể là vì một lý do gì đó à, có thể là uh, uh, họ sẽ có có thể là ở bên ngoài họ sẽ biết có thông tin gì đó thì uh, vô hình chung uh, nếu mà là bạn dính vào đó thì bạn sẽ bị phạt ừ. còn một cái điều nữa cái bẫy cuối cùng đó là cái bẫy mà là giá rumo thường là chủ đầu tư họ ờ, khi mà họ bắt đầu họ làm cái dự án họ chưa xin được giấy phép nhưng họ cũng bắt đầu họ trong cái quá trình mà chờ giấy phép á, họ đã bắt đầu họ bán họ bán cái sản phẩm họ bán sản phẩm thì họ không có biết được cái giá uh, chính xác ờ, là bao nhiêu để thị trường họ chấp nhận à, thì họ sẽ để cái giá Rumo để có thể họ sẽ thay đổi nhưng mà khi mà bạn đã ký à, tên vào cái hợp đồng có cái giá Rumo đó thì khi cái hợp đồng chính thức nó ra nó có hiệu lực nó cao hơn thì bạn cũng phải chịu cái điều đó à, tại vì bạn đã ký vào cái hợp đồng có cái giá mà dự kiến thôi, đúng không thì nó giá dự người ta đây là giá dự kiến thôi còn giá thực tế như thế nào thì bạn phải là người chịu à, chịu cái việc mà là à, giá đó thì bạn nên xem tất cả kỹ tất cả những cái điều khoản trong hợp đồng để khi mà mình à, bị uh, nếu mà có rủi ro xảy ra thì mình vẫn control được cái điều đó và cái điều quan trọng nữa là bạn phải chọn được cái chủ đầu tư có uy tín ha đã à, làm à, đã giao được nhà cho khách hàng đã à, giao sổ cho khách hàng ha thì bạn sẽ cảm thấy là yên tâm khi mà mua cái bất động sản đó à, đó là một vài cái uh, chia sẻ uh, chị muốn uh, mình muốn gửi tới các bạn uh, để các bạn uh, khi mà đủ đó đi ra ngoài đầu tư hay là mua nhà hay mua bất kỳ à, cái tài sản nào thì mình sẽ không à, bị vướng vào cái điều mà rắc rối như trên à, cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn à, nếu muốn nhận được cái Ờ, video của mình à, nhanh nhất bạn sẽ bấm vào cái ờ, subscribe vào cái kênh youtube ha và bấm vào cái hình có cái chuông để khi mà à, mình đăng cái video này thì bạn sẽ nhận được ngay cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại vào à, video tiếp theo